mã của chúng tôi sẽ một cái dòng ga dành cho thị trường ngoại địa nhật hiểu biết vào đi nay Biết có mã số là RT660 GFTS đây là cái nội thất bên trong của bếp đây <coughs> thì tiếp theo á tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem ngoại thất của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp cho các bạn nhìn xem thì đây là cái ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì những lỗ lớn phía sau và bên dưới bếp thì ờ, bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc dưới để che chắn lại để phòng chống những cái trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong cắn phá dây điện chúng ta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 mà bạn chú ý lắng nghe thì các bạn sẽ nghe một tiếng tập của RLE bếp nó là đóng lại có nghĩa là bếp đã tự động khóa ra. thì ờ, cũng có một số nơi bán khác á, họ cũng quảng cáo đây là cá tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nướng mà nước nó có trào ra bên ngoài thì nó sẽ chạm vào đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt nhưng mà các bạn chú ý một điều á là đầu chia lửa này nó nằm cao hơn là cái bề mặt biểu của chúng ta nên nếu mà có xảy ra tình trạng nước nó có trào ra thì cái khả năng mà nó chạm vào được chia lửa này khiến cho lửa tắt là cực kỳ thấp nên những nơi mà họ quảng cáo đây là tính năng chống trào không phải đúng cái nguyên nhân chính mà khiến cho ngọn lửa chúng ta tắt đó, thì chỉ có thể là do gió thổi mạnh qua thì lửa mới tắt được thôi đây cả ba biến thì tôi khóa ra đây công tắc của tôi thì cũng mở bình thường tính năng chúng ta sẽ thử là tính năng khóa ra khi mà nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để tôi thay thế cho hai cái nồi ở cái quay cảm biến này có nhiệt độ lên đến là 250 độ thì uh, bếp sẽ tự động khóa ga lại thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới đến nồi chúng ta là nó phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng tính năng tại nhà các bạn á, thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có cái đáy dày các bạn không có nên sử dụng những loại nồi đáy mỏng vì là những cái nồi đáy mỏng á, thường thì rất là dễ tản nhiệt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 đây cả hai của tôi đều đặt đến nhiệt độ cao đây giờ cái ngọn lửa đã tự động giảm nhỏ lại dẫn bên trái của tôi là ba trăm tư giờ bên phải của tôi là ba trăm rưỡi thì nó sẽ tùy vào cái vị trí ấy, mà nhiệt độ sẽ khác nhau còn khi mà các bạn sử dụng mâm mà vị nướng đây thì các bạn nên cho một ít lượng nước vào mâm hướng phía dưới để trong quá trình các, các quá trình các bạn nướng á, cái hơi nướng nó sẽ bốc lên thì sản phẩm các bạn á, sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nhúng xong rồi các bạn vệ sinh sẽ được dễ dàng hơn tiếp bên phải là động khóa ra, sau tính năng nước cạn nồi đây thì để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi mà các bạn mua cái bếp này ở cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn 3V đây pin đã khói bên trái đã khói ra sau tính năng nước cạn nồi đây cả hai chiếc rút khỏi ra công tắc vẫn mở bình thường thì để của đường pin á thì chúng tôi à, khi mà cài nước ở cái hàng chúng tôi đây sẽ được cài một nguồn ba voi thì đây là một nguồn ba voi đây thì với cái nguồn ba voi này các bạn sẽ ghim trực tiếp vào ổ điện mà ghim vào cái đầu chờ luôn sẵn mình không biết đây là các bạn có thể trực tiếp sử dụng luôn mà không cần đến pin đây tôi thử cho các bạn xem mình sẽ ghim vào ổ điện đây thì ghim vào cái đầu chờ tôi đã làm sẵn không biết đây chúng ta lấy pin ra ngoài này chúng ta sẽ trực tiếp sử dụng như này thì ờ, bếp này đó, nó đi tích hợp những tính năng an toàn cơ bản mà thôi nó sẽ không có tính năng hẹn giờ nấu và nướng nên là bên cửa hàng chúng tôi sẽ có bán kèm ổ cắm hẹn giờ đây thời gian hẹn giờ tối đa sẽ là 60 phút để các bạn đi bộ liền đây đây ấn đây chọn thời gian thì khi mà các bạn sử dụng nguồn bảo von này ấy, các bạn sử dụng ổ cắm hàng giờ này á nếu như mà các bạn có pin bên trong đây á thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lấy pin ra ngoài trong đây phải chống như thế này vì nếu như mà các bạn để sử dụng nguồn sử dụng cái cục ổ cắm hàng giờ này á mà các bạn vẫn để pin bên trong thì khi mà hết thời gian chỗ cắm đây thì biến nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn cần cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nhưng các bạn hãy lưu ý cái điều này ở bên đây sẽ có tính năng ra xào đồ khô đây ấn vào giữ khoảng từ 3 đến 5 giây thôi đây khi đèn sáng lên như thế này là được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 thì khi mà ngọn lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây á, thì cái que cảm biến đó nó sẽ nhận được cái tín hiệu thì bếp sẽ tự động khóa ra lại thứ nhất là sẽ tiết kiệm cái lượng ga cho các bạn và thứ hai là sẽ phòng chống cái trường hợp là bị rò rỉ ga cháy nổ nó rất là an toàn đó là những cái ưu điểm rất là tuyệt vời của bếp ga nhập thì uh, chúng ta có một loại van sử dụng rất là phù hợp với dòng bếp ga nhập này đó là cái van Namilus 345S này thì cái dòng van này sẽ tiết lưu cái lượng ga rất là ổn định hơn những loại van khác thì bên cửa hàng chúng tôi bán hỗ trợ khách hàng với giá là 130 000 thôi ở một số nơi khác họ bán với giá 160 trở lên và họ quảng cáo đây là lượt van được nhập khẩu từ Nhật hoặc là các nước châu nhưng các bạn lưu ý là tất cả những lượt van này nó đều được sản xuất tại Việt Nam nó chính là công nghệ của Nhật thôi đây sản xuất Tân Bình quận Tân Phú đây biết vào cửa hàng chúng tôi sẽ được bảo hành trong vòng 10 ngày, 10 ngày đầu tiên các bạn sử dụng á, mà nếu như mà nó có xảy ra lỗi kỹ thuật thì bên chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn biết mới với giá trị tương đương cửa hàng rẻ hơn phía mại của chúng tôi có hệ thống phân phối deep ra nội địa nhật trên khắp toàn quốc thì quý khách hàng thành phố Hồ Chí Minh